nhá nhưng mà người giàu người ta rơi, rơi thì người ta ít rơi tiền đa số những người người ta khổ bây giờ không may tiền người ta cần vào việc gì gia đình đúng không người ta người ta khổ tích cóp mãi mới được mấy đồng không may người ta rơi mình trả lại cho người ta mình trả lại cho người ta thì sẽ có lộc khác đến với mình nhặt mà dơ lên của ai đây ngu dốt những cái vụ mà bị tiền giả lại người rơi đấy thì đa phần là là đi nhiều thằng nhìn thấy rồi không nuốt được trôi thôi hiểu chưa chứ còn <laughs> thằng bố mày mà cứ mà bây giờ mà <laughs> ví dụ như tao nhá mà bây giờ nhặt được ờ, tầm khoảng 20 ờ, nghìn ở ừ, tất nhiên tao sẽ giả lại người ta rơi nhưng nhặt được 20 triệu nhá còn cái nịt còn đúng cái nịt thôi chứ ai để nhặt được của rơi lừa lừa đúc túi ờ, nhặt được của rơi còn mỗi cái lịt chứ ông tiến bình và ông tuyên truyền vớ vẩn ông tiến bình mày không thế là nhá dạy các cháu thế là không ổn được nhá lệnh cháu nhặt được của rơi trả người thành thất dạ nhớ chưa gì túi đen đen à không cháu không không không không không không, không thấy cái túi đen nào cả chắc rơi đâu chứ cần gì có chuyện là rơi đấy cháu ngồi đây từ sớm không không thấy đâu cả